ngay trong những ngày đầu tiên kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15, thì ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã được bầu vào chiếc ghế Phó Thủ tướng thay cho ông Vũ Đức Đàm. Một lần nữa, nhóm lợi ích Hà Tĩnh đã vươn lên một vị trí mới. Vào ngày 9 tháng 1 năm 2016 khi đó, ông Trần Hồng Hà lên làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tính cho đến hiện tại, ông Hà đã làm Bộ trưởng này hơn một nhiệm kỳ mà cụ thể là 6 năm 271 ngày. Trong suốt thời gian làm Bộ trưởng, ông Trần Hồng Hà đã để cho Đảng Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường hai lần bị kiểm điểm. Đây là hình ảnh dính khuyết điểm vụ ô nhiễm môi trường trầm trọng tại Formosa. Lần thứ nhất là vào tháng 4 năm 2017, tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã họp Ban Bí thư xem xét báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về đề nghị thi hành kỷ luật với tổ chức đảng và đảng viên, đấy là số 74 và 75 vào ngày 17 tháng 4 Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rằng Ban Cán sự Đảng Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011-2016 đã thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý chỉ đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và hậu kiểm. Để Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số cá nhân có nhiều sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh và để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng cho môi trường và đời sống của nhân dân, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tới ngày 22 tháng 8 năm 2016 khi đó, biển miền Trung vẫn chưa được làm sạch các chất độc từ Formosa thải ra, khiến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã xuống tắm biển ở cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị. Trước đó, đoàn công tác của ông Bộ trưởng đã ăn hải sản ở bãi cửa Việt để khuyến khích người dân tắm độc, ăn độc. Không ai biết cá mà ông Trần Hồng Hà ăn từ đâu mang đến, tuy nhiên các chuyên gia phản đối việc dụ người dân ăn độc, uống độc, trong lúc nhà nước không hỗ trợ một đồng nào cho họ để phòng tránh thảm họa này. Đây là hình ảnh Trần Hồng Hà đã dụ người dân ra biển tắm độc và ăn cá độc. Lần thứ hai là vào ngày 21 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 24. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận Ban Cán sự Đảng Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số tổ chức cá nhân có vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong tham mưu, xây dựng và ban hành và tổ chức thực hiện thể chế, chính sách về đất đai, về tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, trong thực hiện một số dự án đầu tư công và trong công tác kiểm tra, thanh tra. Đấy là hai lần bị kết luận có khuyết điểm, tuy nhiên ông Trần Hồng Hà vẫn lên chức Phó Thủ tướng là vì sao vậy? câu hỏi được đặt ra. Theo nguồn tin được biết, hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn nâng đỡ nhóm lợi ích Hà Tĩnh. Nhóm lợi ích Hà Tĩnh đang rất mạnh, chỉ sau nhóm lợi ích của Nghệ An. Hà Tĩnh có 11 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có một ủy viên Bộ Chính trị và một ủy viên dự khuyết. Trong 11 người ủy viên Trung ương Đảng này có 7 người làm ở Trung ương, trong đó có ông Trần Cẩm Tú là ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngoài ra, ông Nguyễn Phú Trọng dường như cũng muốn thay thế một người từng học tại Liên Xô vào vị trí của Phó Thủ tướng Tây Học. Đây là hình ảnh Đảng Bộ Bộ Tài nguyên Môi trường bị phê bình vào ngày tháng 12 năm 2022. Như vậy, việc đề cử một ông Bộ trưởng có khuyết điểm đầy mình lên làm Phó Thủ tướng mới thay cho Vũ Đức Đam là để dùng nhóm lợi ích Hà Tĩnh vào chính phủ. Thứ nhì là để thay thế tầng lớp đã học Tây học đang có mặt trong chính phủ. Có thể nói khuyết điểm liên quan đến Formosa không kém cạnh gì vụ án Việt Á.